Truyền thuyết kể rằng trên trái đất có một ngôi làng thần bí. Ở đó, công pháp của các vị thần được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thần thú và các phép thuật cổ xưa trong truyền thuyết vẫn còn tồn tại. Cửu vĩ hồ sống thành đàn, kỳ lân trong truyền thuyết, thậm chí là cả thần long cũng ở nơi này. Dân làng đã dùng vảy rồng để chế tạo thành vũ khí và áo giáp, bảo vệ ngôi làng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xin chào các bạn khán giả của cùng phim. Hôm nay kể cho các bạn câu chuyện về một ngôi làng thần bí. Người đàn ông này đang đeo 10 chiếc vòng trong truyền thuyết. 10 chiếc vòng cùng lúc trao cho anh ta sức mạnh vô biên, cũng khiến cho anh ta trường sinh bất lão. Sở hữu sức mạnh của thập luân, anh ta đã đi chinh phạt tứ phương. Tất cả những thành trì nơi anh ta đi qua đều bị đánh cho tan tành. Những người lính đi theo phong anh ta là chiến thần tướng quân. Trải qua hàng nghìn năm, nhưng có một nơi được gọi là làng Đáp La mà anh ta không thể xâm nhập vào. Vô số lần đi vào rừng trúc của làng Đáp La, rừng trúc đều sẽ không ngừng chuyển động, cuối cùng lại ném anh ta ra khỏi danh giới. Nhưng lần này, tướng quân ở trong rừng trúc đã gặp một cô gái mặc đồ xanh, không giống với tất cả đối thủ mà tướng quân từng đánh bại. Cô gái này dùng chân khí làm vũ khí, thái cực quyền của cô lấy như thắng cương. mười chiếc vòng bị cô ta lấy đi thì không nói làm gì, lại còn bị đánh bay ngay vào vũng bùn. Tướng quân thua trận nhưng lại thắng được mỹ nhân, từ đó mà không quan tâm đến quân đội nữa, ở lại trong rừng trúc cùng với Tiểu Thanh. Sau đó, Tiểu Thanh đi cùng tướng quân ra thế giới bên ngoài, sinh được hai người con một trai một gái. Vị chiến thần tướng quân giết trăm vạn địch năm đó, bây giờ lại biến thành một người chồng tốt, suốt ngày ở nhà với vợ con, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kẻ thù mà tướng quân đắc tội năm đó, nhân lúc anh ta không ở nhà đã đến báo thù. Tiểu Thanh đồng ý trả nợ, nhưng điều kiện là tha cho hai đứa con của họ. Đến khi tướng quân trở về nhà, chỉ nhìn thấy thi thể đã nguội lạnh của vợ, tướng quân lại quay trở lại, thành chiến thần tràn đầy sát khí. Con trai của tướng quân là Sang Chi cũng bắt đầu tiếp nhận cuộc huấn luyện khắt khe nhất. Sư phụ đeo mặt nạ đối với cậu vô cùng nghiêm khắc, vào mùa đông bị đánh vào lưng trần, vào mùa hè đứng dưới nắng đánh cọc gỗ, Sang Chi năm 14 tuổi đã đánh bại tất cả quân lính tinh nhuệ nhất trong quân đội. Bố ra lệnh cho Sang Chi đi ám sát kẻ thù. Kết quả là anh chàng này lại trốn sang Mỹ làm nhân viên quét dọn. Hôm đó ở trên xe buýt, tay của một người đàn ông biến ra đao, trực tiếp lao vào chém Sang Chi. Mặc dù Sang Chi tránh được, nhưng viên ngọc mẹ để lại cho anh lại bị cướp mất. Những người này lại chính là thuộc hạ của tướng quân, vì để bảo vệ em gái, Sang Chi và bạn gái đi đến Macau, đến đấu trường địa ngục dưới lòng đất. Ở đây họ được xem một trận đấu vô cùng đặc sắc, một bên là quái thú khổng lồ của phương Đông, một bên chính là trợ thủ của Dr. Trang, Lão Vương. Quái thú khổng lồ tung một nắm đấm. Lão Vương lại dùng truyền tống trận cho nó ăn trọn nắm đấm của chính mình. Sau đó, Sang Chi cũng bị đưa lên võ đài chiến đấu. Mà đối thủ lại chính là em gái của anh. Đối với chuyện năm đó anh trai không từ mà biện. Em gái đánh cho anh một trận lên bờ xuống ruộng rồi mới chịu nói chuyện. Ngay sau đó, Sang Chi phát hiện ra, đội quân thập luân cũng đang bao vây nơi này. Dẫn đầu chính là vị sư phụ đeo mặt nạ trước đây của anh, Hình ảnh những ngày theo sư phụ học võ lại hiện ra trong đầu Sang Chi. Cuối cùng anh không thể xuống tay. Sang Chi và em gái bị đưa về căn cứ của đội quân Thập Luân. Ở nơi này Sang Chi dù gì cũng là thái tử. Được đội quân Thập Luân đón tiếp với nghi thức long trọng nhất. Tướng quân nói rằng ông cảm thấy vợ ông vẫn chưa chết, mà đã bị nhốt sau cánh cổng bí ẩn của ngôi làng Đáp La. Chỉ cần mở được cánh cổng là sẽ cứu được vợ mình ra. Sau nhiều năm nghiên cứu, hai viên ngọc mà vợ tặng cho Sang Chi và em gái, chỉ cần đặt nó vào tượng rồng ở lối vào, thì thần long sẽ thức tỉnh, hơi nước ở bức tranh trên tường xuất hiện hơi nước ngưng tụ thành giọt nước sau đó giọt nước rơi xuống đất biến thành tinh thể mà những tinh thể này lại là bản đồ mê cung ở rừng trúc chỉ cần vào tết thanh minh theo bản đồ tinh thể đi vào rừng trúc là có thể đi đến thôn đáp la ở địa ngục dưới lòng đất còn nhốt một ông lão tóc dài ông lão ở đây nuôi một con vật con vật này mập mạp béo ú không có mắt cũng chẳng có mũi quái vật nhỏ này tên là glowsbear là con quái vật nhỏ nhặt được ở rừng trúc mà tuyệt chiêu của nó chính là dẫn đường Google Maps ở đây không có chút tác dụng nào. Chỉ có Glowspare dẫn đường mới có tác dụng. Dừng trúc nhìn thấy xe thì sẽ mở đường. Mà sau khi xe đi qua thì dừng trúc sẽ đóng lối đi lại. Mỗi lần rẽ là dừng trúc sẽ tự chuyển động. Cả rừng trúc giống như trận bát quái sao bắt đầu. Đi qua rừng trúc đến Thủy Liêm Động trong truyền thuyết. Ở đây đẹp như một giải thiên hà. Đi xuyên qua nó là có thể đến được ngôi làng thần bí. Làng Đáp La có đàn cửu vĩ hồ, còn có rất nhiều Glowspare. Trên đường đi còn có những con ngựa kỳ quái, cũng không biết nên gọi chúng là gì. Thần thú và con người ở đây cùng chung sống hòa bình. Kỳ lân hay con gì đó đều là kỵ sĩ của dân làng. Dân làng không thích sự xuất hiện của người ngoài. Sang Chi vừa định chào hỏi, dân làng liền muốn động thủ. Đại Thanh đi đến, nói họ là người một nhà. Lúc này trưởng làng mới yên tâm. Sau đó Đại Thanh liền bắt đầu kể về làng Đáp La. Người Đáp La thật ra đều là người ngoài hành tinh. Hành tinh của họ vốn yên tĩnh và hòa bình. Nhưng một hôm họ bị phệ hồn thú tấn công. Lập tức phệ hồn thú đại khai sát giới. Người của họ đều bị giết chết gần hết. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của thần long họ đã đến trái đất. Thần long cuối cùng đã phong ấn ác long, dùng vảy rồng để giam giữ ác ma. Dân làng bảo vệ cánh cửa giam giữ ác ma từ đời này sang đời khác. Như vậy mới có làng Đáp La như ngày nay. Làng Đáp La không những có thần thú bảo vệ, họ còn dùng những chiếc vảy rồng bị rơi xuống để làm áo giáp. Đây có lẽ là loại áo giáp tốt nhất trong vũ trụ. Có vô số người muốn mở cánh cửa giam giữ ác ma. Bọn họ đều là bị âm thanh của ác long dụ dỗ đến. Vì vậy tướng quân cũng đã bị ác long mê hoặc. Bạn gái Sang Chi lớn lên ở nước ngoài, Cô thích tất cả mọi thứ ở làng Đáp La. Bà lão nói với cô ta, nếu trong lòng không có mục tiêu, vậy thì chính là bắn tên không đích. Bắn cung sẽ mang đến cho cháu những mục tiêu mới. Đại Thanh đã lập bài vị cho Tiểu Thanh, chuẩn bị chiến phục cho Sang Chi và em gái. Bà sớm đã biết được rằng hai người sẽ tiếp tục kế thừa sứ mệnh của làng Đáp La. Nghe nói mẹ từng đánh bại bố. Sang Chi liền hỏi Đại Thanh cách đánh bại sức mạnh của Thập Luân. Đại Thanh tận tay hướng dẫn Sang Chi cách dùng khí. Hóa ra thứ đánh bại tướng quân chính là khí công trong truyền thuyết. Không lâu sau, ngôi làng bị bao trùm bởi những đám mây đen. Đây sẽ là cuộc xâm lược lớn nhất mà họ gặp phải. Không phân nam nữ già trẻ, dân làng đều phải chiến đấu chống lại đội quân thập luân. Tướng quân chỉ trích, những người này đã bắt cóc vợ của ông ta. Trưởng làng có giải thích như thế nào thì cũng không có tác dụng. Nếu dùng lời nói mà không được thì chỉ còn cách dùng nắm đấm để giải quyết. Đều là những vũ khí đầy ma thuật, hai bên ngang tài ngang sức, thỉnh thoảng thần thú cũng xuất hiện giúp đỡ. Tướng quân tiến thẳng vào bên trong tìm Sang Chi, lấy ra 10 chiếc vòng da để chiến đấu với con trai, Vũ khí của Sang Chi chỉ là gậy vẩy rồng bình thường. Trước 10 chiếc vòng, sức chiến đấu chắc chắn không phải là đối thủ của bố. Sang Chi nói ra sự bất mãn của mình trong nhiều năm qua, nói rằng sau khi mẹ mất, bố không chọn con cái, mà lại chọn 10 chiếc vòng đáng chết này. Tướng quân nghe xong lại vẫn không chịu tỉnh ngộ, lấy 10 chiếc vòng, đánh một đòn thật mạnh vào Sang Chi khiến anh bay xuống hồ. Sau đó ông ta lại nghe thấy tiếng của vợ đang gọi mình. Đây chính là giọng của Ác Long ở đằng sau cánh cổng giam giữ ác ma. Tướng quân dùng sức mạnh của thập luân để phá bỏ phong ấn trên cánh cửa, cánh cửa làm bằng vảy rồng cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc mới bắt đầu chỉ có một vệ hồn thú nhỏ bé chui ra ngoài. Dân làng nhìn thấy vệ hồn thú xuất hiện, liền bảo quân lính cùng họ chiến đấu. Lúc mới bắt đầu họ không nghe. Sư phụ đeo mặt nạ là người đầu tiên bị hút đi linh hồn. Tận mắt nhìn thấy vũ khí mà mình tự hào nhất, lại không thể giết chết những con vệ hồn thú bé nhỏ này. Quân lính cuối cùng đã đồng ý hợp tác chiến đấu. Vệ hồn thú đem linh hồn lấy được hiến tế cho rồng ác ma. Rồng ác ma có được linh hồn thì ngày càng mạnh. Trên bầu trời xuất hiện ngày càng nhiều vệ hồn thú, Lúc này Sang Chi, người bị đánh bay xuống hồ, trong lúc hôn mê đã cảm nhận được linh khí của thần long. Thần long xuất hiện, vệ hồn thú giết mãi không chết, từng con một bị nó biến thành thức ăn. Dân làng có sự giúp đỡ của thần long, vũ khí cũng có thể giết chết vệ hồn thú. Sang Chi ngồi trên đầu thần long lao thẳng vào cánh cửa giam giữ ác ma. Sang Chi lại một lần nữa giao đấu với bố mình. Lần này anh giống như mẹ mình, dùng khí chiến đấu với bố. Mắt của thần long bị vệ hồn thú che mất. Em gái dùng dây xích đánh chết vệ hồn thú. Lúc này mới có thể nhìn thấy mặt của thần long. Ở bên này Glowspear cùng với chủ nhân vô dụng của nó lại học được cách giả chết. Sang Chi lấy nhu thắng cương khống chế được 5 chiếc vòng của bố. Sau đó 5 chiếc vòng đấu với 5 chiếc vòng còn lại. Hai bố con họ đều bất khả chiến bại. Tướng quân bị giáng một đòn chí mạng. Sang Chi thuận lợi lấy được cả 10 chiếc vòng. Tướng quân cuối cùng lại bị đánh bại. Ngay sau đó, Ác Long đã thức tỉnh phá hỏng cánh cửa giam giữ ác ma. Nhìn thấy con trai sắp gặp nguy hiểm, tướng quân theo bản năng nhặt 10 chiếc vòng lên và đẩy con trai ra, rồi đem 10 chiếc vòng chuyển sang cho con trai. Cuối cùng ông ta lại bị Ác Long nuốt chửng, thử hỏi có ông bố nào không yêu các con của mình. Sau khi linh hồn của tướng quân bị nuốt chửng, ác long đã hoàn toàn sống lại, thần long ở trước mặt nó cũng không là gì cả. Nếu như linh hồn của thần long bị nuốt mất, vậy thì ác long sẽ không có đối thủ nữa. Đúng lúc ác long đang định hôn thần long, một mũi tên đột nhiên bay đến gián đoạn nụ hôn của nó. Người bắn mũi tên đó chính là bạn gái của Sang Chi. Ngay sau đó, Sang Chi đến trước mặt ác long. Đúng lúc ác long há miệng ra, đem 10 chiếc vòng đánh thẳng vào bên trong miệng của nó. Ác long nuốt phải 10 chiếc vòng, Sang Chi nhanh chóng khởi động sức mạnh của thập luân. Ngay lập tức bụng của ác long tự phát nổ chết ngay tại chỗ. Thần long đưa hai anh em Sang Chi an toàn trở về mặt đất. Sau cuộc chiến này, mũi tên mà bạn gái Sang Chi bắn ra, đủ để cô ta có thể chém gió ở Mỹ cả đời cũng không hết. Nhìn họ ngồi nghe mà hoang mang kìa. Lão Vương đi đến, hỏi họ đã chém gió xong chưa. Bộ phim Sang Chi và huyền thoại thập luân đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.